làm video cho mọi người coi rồi cập nhật tình hình các thứ đó thì hôm nay cũng một ngày nữa mình à, vô thăm à, bà nội của Peter mọi người thì à, mình có vắt cam ở đây nè mình cam này là mình lấy sẵn hộp ra hết rồi bây giờ mình chỉ vắt thôi thì mình vắt cam này để cho bà uống á bà cũng thích uống nước cam này với lại đang bệnh mà uống nước cam nó cũng nhanh khỏi hơn mọi người tăng sức đề kháng á tăng sức đề kháng đó nói chung là uh, con dâu um, hạo con dâu thì chăm sóc mẹ chồng thì chỉ có như vậy thôi mình không có dành thời gian nấu đồ ăn được cho bà ấy, không có hầm xương hay là uh, nấu cháo gì như um, văn hóa Việt Nam mình á thì hay nấu cháo rồi người ốm thì hay ăn cháo thịt bằm rồi cháo đồ á mà mẹ chồng mình thì uh, không có thích ăn cháo ăn cơm nhiều lắm thì mình có chị à, tách nước cam thì bà thích uống nước cam thì mình bắt nước cam vô cho bà uống nè hôm qua thì mình bóc bữa cho bà ăn bóc bữa mang vô cho bà ăn hôm nay mình lại bắt à, nước cam đó mỗi ngày thay đổi như vậy tranh thủ làm được cái gì thì làm mọi người tại vì mình à, cũng chăm Peter nữa kem này ờ, mình mua mình thấy không có ngon lắm mọi người á mình thấy là có cái cái đồ vắt cam á mọi người nhưng mà mình ờ, không có thích đồ vắt cam lắm đồ vắt cam thì nó sẽ không có cái không bắt được mấy cái cái muối cái cái cái nước của nó mọi người cái ờ, cái mấy cái giống như là mấy cái cam này nè đó gọi là vitamin chất khoáng của cam á nó sẽ bị đọng ở trên cái chỗ hạt á nên là mình ờ, sẽ thích bắt truyền thống như vậy hơn đó, vắt xong rồi mình sẽ vớt bớt cái ờ, vớt bớt cái nước đắng đắng của trên của cái vỏ cam nó đọng trên rồi xong rồi mình kiểm tra xem là còn hạt nào không nếu mà còn hạt thì mình à, sẽ vớt ra đây còn một hạt này hôm nay thì à, chồng mình đi công ty rồi mọi người bây giờ mình sẽ đổ vô cái ly này hôm nay vô cho bà uống hôm nay à, chồng mình đi công ty rồi sáng nay bà cũng chỉ ở bệnh viện có một mình thôi sáng nay thì à, có chị hàng xóm kế bên nhà mình đó mọi người vô thăm à, bà nội Peter thì thấy là bà nội Peter qua đây à, không có ai rồi không có nhiều người tới thăm đó mọi người nên là cũng thấy thương bà nên là gọi điện cho mình hỏi bà là đang ở khoa nào phòng nào thì tới thăm bà cho bà đỡ buồn đó mọi người nên là cũng cũng vui cũng cảm thấy ấm cúng vì à, mẹ chồng mình à, mới qua đây thì cũng không có bạn bè gì hết trơn bạn bè thì ở bên Anh hết rồi chỉ có mình chồng mình ở bên đây thôi rồi có con dâu vậy thôi mọi người có con dâu rồi con trai không có ai thân thuộc hết rồi à, chị hàng xóm mình cũng mua cho bà à, sữa mọi người mẹ chồng mình thì uống à, sữa tươi không đường sữa TH Chumil không đường ấy mọi người bên nước ngoài thì chỉ có uống sữa không đường thôi mọi người ơi chỉ có Việt Nam mình là mới uống sữa uống sữa có đường á nên là người nước ngoài qua đây thấy Việt Nam uống sữa mà có đường thì họ cũng hơi hơi hơi cảm thấy kỳ á và ủa sao sữa mà còn cho đường vô chi kiểu kiểu vậy nhưng mà không biết từ xưa giờ ở đây thì ờ, mình mình thấy uống sữa là nó phải ngọt nó phải có đường thì mình không biết trả lời sao hôm nay bắt nước kem cho bà nội Peter uống Peter thì đang ngủ rồi lát nữa Peter dậy thì mình sẽ tắm cho Peter cho Peter ăn sau đó sẽ thay đồ và chuẩn bị cho Peter đi vô bà nội luôn mấy bữa nay Sài Gòn nóng về mọi người nóng mà nóng ran luôn á ai ở Sài Gòn thấu hiểu cái nóng này vắt nước kem uống là đúng bài rồi ha mọi người ha cam cái này rẻ ghê mọi người chỗ thì bán 15 ngàn 2 kg chỗ thì bán 10 ngàn kg chỗ thì bán 15 ngàn kg nên tùy theo mọi người thấy chỗ nào rẻ hay mọi người mua thôi thì cam cũng sẽ khác nhau cam ngon cam dở Đó. Nên cái ly này cũng đầy rồi còn chỗ này mình uống cam này cũng ngọt đó mọi người bắt nước cam xong rồi mình sẽ bỏ cái này vô tủ lạnh cho nó lạnh á lát nữa là mình đi thì mình chỉ việc mang đi thôi rồi bà vô đó có nước cam lạnh uống luôn mọi người ơi hôm mà ừ, ba mẹ mình có lên thăm à, bà xui đó thì ba mẹ mình có mang cho mình à, mấy quả mít mít này là mít um, mít đỏ mọi người mít uh, mít đặc sản á thì à, mình không biết cái mít này gọi là mít gì thì mình chỉ nghe người ta nói mít này là mít đỏ à, mít này ngọt lắm luôn nha và ngon lắm mình nghe chị hàng xóm nói là mít này à, đâu khoảng 60 ngàn đến 100 ngàn một ký á mọi người thì à, mình cái này hạt này là hạt à, mít mình lấy lại để mình luộc cho bà nội Peter ăn tại vì hôm bữa mình có mua mít cho bà nội Peter ăn thử thì à, bà nội của Peter kêu là mình mới nói với khuyên là cái hạt này ăn được luộc lên ăn được đó mọi người cái mai mốt mình mình mình bây giờ mình thu lại mình để đây nè rồi mốt mình luộc cho bà nội Peter ăn thử còn bây giờ mình sẽ mình bộ quả mít này ra thì thấy quả mít này nó cũng có nhiều muối mọi người ba mình à, mang lên cho mình ba quả thì một quả đầu nó chín rồi mình lột chỉ được có khoảng mười mấy muối thôi quả này thì mình nhìn có vẻ nó, nó đầy đặn hơn này nó nhiều muối hơn này cái mít đỏ này đặc điểm của nó là ít muối nha mọi người nó không có nhiều muối giống như là mít thái hay là mít vườn đâu thì à, bây giờ mình à, bây giờ mình sẽ cắt của mít mình sẽ bộ mít nha mình để cái bọc ở dưới á để cho mũ nó khỏi chảy ra cái à, mình không có biết ờ, bộ mít đẹp giống như mấy cô bán mít ở ngoài chợ đâu mọi người thì ờ, hồi xưa nhà mình cũng hay ăn mít thì mình, thấy mẹ mình bộ xe thì mình bộ vậy thôi mít này thì ờ, ngọt lắm luôn á nó ngọt mà nó thơm kiểu giống như thạch đó mọi người mùi thơm giống mùi thạch á mình thì mình thích ăn lắm luôn á mà có đâu mà ăn ở dưới quê mới có thôi ở dưới quê mang lên mình thấy Sài Gòn có bán nha mà từ trước giờ từ hôm giờ mình đi ngang thì mình chỉ thấy có đúng một chỗ bán thôi mà mình quên để ý là xem là nó bao nhiêu một ký mà mọi người mình không có để ý mình chỉ để ý là à ở đó có bán mít đỏ mọi người đã ăn thử à, mít này bây giờ chưa rồi ở dưới quê mọi người có mít này không nếu mà có thì cho mình một bình luận nha mà không có thì cũng bình luận cho mình biết với nha thì mình đang tính là à, lấy cái hạt này lại này để trồng mà mình à, không biết có trồng được không đó cái muối này nó cái cái quả này đầy muối ghê mọi người thường cái mít này dễ dễ hay bị sâu lắm nha thơm lắm trời ơi nó thơm mình chia cái, cái ánh đèn vàng lại cho mọi người coi này thử tắt đi coi đó như nó đỏ chưa như nó đỏ như này cơ mà à, thơm đó. bây giờ mình sẽ bóc ra cái này nó nó dơ mọi người dính lên đen á và cái vỏ của nó nên là mình sợi cái cái, cái sơ của nó ngon lắm ừ, ừ, nó thơm mọi người ơi nước của nó ngọt mà nó mật luôn á kiểu mật ngọt á mật ngọt chết ruồi á mọi người mời mọi người một miếng nha uhm. Uhm. nó nó thơm mùi à. mùi thật đó mọi người thơm á cái um, cái thành thịt của nó cũng dày nữa mọi người hết sảy con nhà bà bảy ừ, ừ. mít này có đâu mà ăn có ai giống mình không vừa bóc mít vừa ăn mình không có bỏ máy sơ đi mọi người nha mình để lại mình ăn á mình thấy tiếc nên mình sẽ để lại mình ăn cái này không cũng ngon nữa ừ, ừ. giống đu đủ á ai mà được ăn mít này rồi một luận cho mình biết với nha được ăn mít này à cũng phải à, sung sướng lắm kiểu may mắn lắm mới được ăn mình nghĩ vậy mít này à, quý lắm nên à, mình làm cho nó sạch sạch chút á nhìn cho nó ngon chắc mình để lại vài hạt giống vài hạt mít này nè mình à, rải ra đằng sau à, đất trống đằng sau nhà mình á đất của người ta thôi chứ không phải đất của nhà mình thì mình rải lên cho nó có cây rồi à, mình còn ở đây thì mà nó có trái thì mình được ăn không thì hàng xóm được ăn vậy thôi không sao hết nhà ai mà cái này không phải là không phải là ba mẹ mình ở dưới quê có đâu mọi người cái này là của nhà hàng xóm ở dưới quê mình có cây mít này mà ba mình cứ có trái ba mình qua ba mình xin ừ, ừ. ngon mọi người ừ ừ ngon thiệt nha không phải ngon giỡn đâu ừ. mình tiếp tục mình bóc um, mình bóc miếng cho xong mọi người để lát nữa mình đi vô um, uh, vô bệnh viện đó mình cho bà thử vô thăm bà ừ. mình quay clip lại nha mọi người Mọi người ơi, thì mình đã tới bệnh viện rồi này mọi người. Hôm nay lại đi thăm à, bà nội của Peter. Đó. Yeah, thank you. Anh à, Peter. Nay Peter không có mang xe đi. Đúng rồi. Peter sắp biết đi rồi. Ba với mẹ dắt Peter đi. Cho Peter nhanh biết đi nha. Đòi đi đâu đây không biết nữa đi gặp bà nội mà chứ tôi đây đâu vậy đây đâu phải đâu <laughs> maybe un until tomorrow. and, <laughs> uh, ờ, yeah. We'll see you tonight, mom. I think we're gonna be eating quite late. Yeah. Đây mẹ sắt cái này cho, bà bể đi tên. Đây. Cái cặp bà nội thôi. Ừ. Nhâm nhâm nhâm nhâm. Sắp được gặp bà nội rồi bà nội sẽ nhớ Peter lắm ngày nào cũng vô gặp bà nội để cho bà nội đỡ nhớ Peter đó mọi người gì à, cho Peter Peter mỗi lần đi thăm bà nội là tô màu không à đây go That's a lot Nanny There you go Right Go Tô màu đi I love you. There you go. You do. Your turn. Your turn. You choose whatever colour you want. We're putting it back in now. Ooh, see, putting it back in now, and he's fixed the box. Good boy. Good boy. cái này mua ở ebook của mọi người mình mua ở ebook cho Peter nó tô màu nè ờ ờ Peter tô màu dạ. Dạ. đi Right, Nanny do one. Nanny, me and me and you together. Me and you together. What colour? A red one. I think it's red anyway. Yeah. Tiny big Ờ, I, I, I bring some orange juice. Oh, lovely, thank you. Yeah. Bây giờ mình uh, lấy uh, orange juice for yeah. mommy. Mình mang mít theo mọi người, mít hồi nãy mình bóc á. Mang theo cho cho bà nội của Peter ăn. Are you having a poo? Ừ. You going? yeah, he's trying to poop. I think I'm having a poo, Bob. Đây, đây là cái quyển um, tô màu của Peter nè. Rất là Ờ, rất là gì gì và này nọ luôn đó mọi người à, dạ. <laughs> đang tập cho Peter tô màu mà Peter tàn chơi không à Peter phá không à còn là ờ, chủ yếu là ba à, với mẹ với lại bà, nội bữa nay cũng tô màu luôn rồi <laughs> bà nội cũng ờ, tô màu cùng ấy. Dạ, cái này mình tô nè cái này là ba của Peter tô nè đó, còn bà nội Peter là tô ở cái quyển này nha mọi người đó, cái này là mình tô nè mang tiếng cho Peter tô mà tại là mình tô không à What's that noise? Uh oh. Mom, uh, this uh, track food from um, my, my parents bring from my hometown. Ooh. Our hometown. Like like Looks red. different, doesn't it? Yeah, it's uh, it's like called like red jackfruit. Red jackfruit. Yeah. Should we try it? Hey, poopy bomb. Yeah, Peter really uh, like it này uh, cho bà nội của Peter thử um, mít đỏ mọi wow, người. this is different. Yeah, it's it's more expensive than the, the normal one. See? Yeah. Mm. Mm. It's different, right? The, the, the flavor different. Different flavor. Yeah, smell smell good. Twitter nó đòi ừ. anh nè. <laughs> I, I à. just want to show on my channel that you try the first time you try ừ. different track fruit ừ. in Vietnam. Mmm, mmm, mmm, mom, mom. That's so yummy. Đang nói với bà nội Peter là anh à, anh biết Việt Nam. Yeah. No. He just want okay. to play. You just want to play. Yeah đó thì um, biết thì chỉ có vậy thôi mọi người ăn thử rồi thấy ngon đây cho mọi người coi uh, uh, hình của đây đây là mình có hai quyển luôn đây là bà nội Peter bà nội của Peter To nè tới đây chơi thì chỉ có tô màu thôi mọi người chơi Peter tô màu chơi xung quanh cùng với bà nội cái này là mình tải ở trên dạ. mạng về mọi người mấy cái hình này nè dạ. mình tải ở dạ. trên mạng về xong mình in ra thì nó rẻ hơn I told you about how I, I make it right no. I just when I had pregnant Peter and I work for in a old company, my old company, and I just download on download uh, from the internet and bring it in the company for free. Oh, that's all right, isn't yeah, it? Yeah, yeah. Is that the same company that you got the, a little policeman's outfit for him? Was it a policeman? A policeman? yeah, like a little dress. He dressed him up or whatever, or something, and like a little, like a, so he looked like a little policeman. I'm sure Jenny said. Fabric. Uh, um, uh, like uh, make a shirt and t-shirt yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, that's yeah. right đó à, cái này là mình in ra xong rồi mình in từ uh, hồi đó mình làm công ty cũ á cái mình in ra mấy cái này là không có mất tiền đó mọi người là giấy của công ty á in lén đó mọi người ơi yeah. Yay, yeah. look, oh, that is good, that. And turn over. Thì uh, hôm nay cũng chỉ đi thăm uh, bà nội của Peter có như vậy thôi mọi người. Ờ, cho bà ăn thử nếp rồi hỏi thăm bà sao rồi cho Peter dạ. chơi chung với bà đó thì uh, mọi người có yêu quý gia đình mình thì cho mình uh, xin một uh, đăng ký like và share và What? Vâng. ủng hộ gia đình mình nhé um, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đồng hành cùng với kênh của tiên tiên cuộc sống sài gòn bye bye mọi người